ba trái bom nguyên tử à? Trung Quốc hoặc là vậy ta số đảng cộng sản Trung Quốc thổ Bangladesh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 khí số súng đỡ riêng đạn đỡ riêng tịch thu tài sản ở nước ngoài tất cả thành phố 52 thành phố tất cả thành phố Quốc xây nhà đổi tên Đại Việt Web phong Photo hitler, Island Sea For Đại Việt Great đất hải đảo biển đông lãnh thổ lãnh hải tất cả đất liền treo cao lá cờ vàng sáu sao cánh trên nền xanh biển đông màu vàng ba sòng đỏ của em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại năm bạn tế bạn tế bạn bạn tế em vợ hoàng đế hoàng thượng lê điền vĩ đại muôn năm tôn kính nhớ em phờ hoàng đế hoàng thượng lê điện vĩ đại muôn năm China, Taiwan, Bảo Vũ Ký Sốt, Súng Đỡ Riêng, Đạn Đỡ Riêng tịch thu tài sản ở nước ngoài tất cả thành phố 52 thành phố tất cả thành phố Trung Quốc đổi tên đại việt well total Disneyland Island Singapore đại việt great